tại chắc chắn là còn nhiều với anh giới thiệu cho anh nghe rồi nói tới vâng. chiều luôn bây giờ à. đất đai ở dưới đó là mênh mông á bình nhớ nghe mà. chưa dạ ừ. rồi mời em dạ em chào chị hồng vân trần quốc thuận em tên là ngọc dung nay em 29 tuổi công việc của em là kinh doanh online vợ chồng em à, lần đầu tiên gặp nhau là trong trường hợp nào hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau đấy là em là người tuyển dụng nhân sự thì vợ em là người đến tuyển dự cái ấn tượng đầu tiên của em về vợ em đó là vợ em xấu xấu dạ <laughs> làm mà tôi cứ tưởng đâu là lần đầu tiên gặp nhau là gặp cô này là em bị tiếng sét ái tình bởi <laughs> cổ quý vị có đồng ý là cô dâu quá đẹp không dạ, tại, tại, tại vì là em cũng không có để ý lắm thì cái khuôn mặt lúc đấy thì hơi xương xương và hơi gầy đó thì em cảm thấy xấu vậy thôi nhưng mà khi mà xong buổi tín dụng thì ra ngồi uống cà phê với nhau á à. thì em lại thấy cũng có cái nét rất là dễ thương cái gì không mặt dễ, dễ thương dễ thương hết xương quá thương rồi đó dạ. <laughs> dạ. rồi còn em sao em cảm xúc đầu tiên khi em đối diện chồng thì sao dạ. lúc đó ảnh trắng bóc rồi mà ảnh cao ảnh ốm chỉ có 60 hai kg thôi tức là tươi hơn bây giờ đúng dạ. không dạ đúng rồi đẹp trai ăn mặc thì là đẹp lồng lộng đó vậy dạ, đi ừ, đi Hàn Quốc gì đó ừ đó à. nghĩa là sử dụng xong thì em mới ra ngoài em ngồi uống nước em nghỉ xong em đi về thì xong ngồi đó thì một lúc thì tự nhiên thấy ảnh ra cái thấy ơ em ở đây chỉ cái là mấy ảnh mới ờ thôi anh ngồi chung cái hỏi thăm qua lại mới biết là hai vợ chồng ở thì trong thành phố thủ dầu một luôn à. là ở gần gần đó thì em học phía sau đại học bình dương đó thì ảnh à, ở gần khi nào rảnh thì à, nếu mà có có duyên gặp lại thì mời cà phê ừ. xã giao vậy thôi xong rồi về rồi sau đó thì có gặp lại nhau tiếp tục nữa không có chứ tại vì khi mà ngồi uống cà phê á thì lưu số điện thoại vào trong máy rồi thì hai ba ngày sau em mới lục trên danh bạ ra thì cũng ừ. thấy số rồi em mới nhắn tin Ừ. ừ. nói chuyện thì lúc ừ. đấy thì bạn gái thì cũng chưa có ừ. mà cũng mới từ ngoài bắc vào nên là cũng hơi buồn buổi tối cho nên là mới nhắn tin rồi nói chuyện ừ. rồi cũng tán tỉnh chút xíu thì mới mời đi uống cà phê ừ. à. dạ. rồi sao nữa khi... tới chưa tới chưa ờ, tới luôn chưa chưa, tới còn còn dài lắm 3 tháng xong mới yêu cơ ừ thì uống cà phê thì em mới phát hiện ra thì cô gái này cũng còn nhiều cái rất là dễ thương ví dụ thứ nhất là cái nụ cười thì em rất là thích với lại cái tính cách của người con gái đúng như suy nghĩ của em đúng như mong muốn của em thí dụ rất là nhanh nhẹ tháo vát ừ. phát hiện ra cái bí mật gì mà nó ghê gớm hơn đâu <laughs> có chứ thì cái đấy thì nó cũng ờ, hơi mắc cười và cũng hơi tế nhị cái nó không sao đâu thì uh, uh, cái đấy thì vào cái buổi đó buổi cũng nói chung là yêu nhau rồi thì buổi tối hôm đấy thì hai đứa đi chơi thì em chở về tới nhà thì hai đứa đang đứng nói chung là lưu luyến một xíu nữa rồi mới về ừ. thì <laughs> thì đang nói chuyện thì tự nhiên thì vợ em thả bom một cái thôi <laughs> à, từ cái tình huống đó thì tự nhiên thấy hai người gần nhau hơn một xíu nữa <laughs> nói chung là cái nó nó ngoài ý muốn Thế là em em em thì cũng đang nói chuyện em cũng bắt mạch với chị khác luôn thì anh cũng ờ. biết như vậy ờ. thì anh cũng bắt với chị khác thôi nhưng mà ừ. nghĩa là mình về thì mình cũng quê ờ. còn anh này thì anh anh anh, nghĩ suốt trong đời trong đời anh luôn tới bây giờ là anh nghĩ là sau này mà anh phải đem cái chuyện này anh nói cho con xong mà nói cho mẹ ừ. à, anh cứ dùng cái đó anh cứ <laughs> là sao đấy là ví dụ như em ngoài không ấy, không chịu làm chuyện gì cho ảnh là anh uy hiếp anh anh dạ, sẽ dạ, kể dạ, đúng rồi đó, đó. anh uy hiếp anh uy hiếp chuyện đó ờ, ờ em, ờ, nghịch hay là em em nghịch ngợm là anh uy hiếp coi như ngoài cái chuyện mà ảnh đã lỡ kể cho chị anh bin với tất cả mọi người nghe rồi ảnh đã kể cho ai nghe rồi dạ chưa anh kể chương trình này không với em không nghĩ là anh kể Ha ha ha nói chung là chồng em rất là kính miệng rất là ý tứ nói chung là em có một người chồng rất là thương em rất là ý tứ cái chuyện thả bơm là không kể ai nghe hết anh chỉ kể cho toàn quốc nghe thôi nhưng mà anh này dễ thương không có gì dạ. mới đầu thì mình hơi sốc chút xíu nhưng mà sau đó là dễ thương đúng không em trêu ảnh thôi tại vì <laughs> ở trong nhà thì là làm cái gì vui buồn hay này kia là đều một mình em nói chung là một mình em khuấy cả cái cái gia đình à. cho nên là những lúc mà nghịch ngợm hay này kia mà anh đang thách em mà đứng lại anh sẽ bắt là anh sẽ đánh anh chết ví dụ vậy đó là, ừ. là em đâu có dạy gì em đứng là em à. vừa là em vừa đi em vừa ngoái <laughs> em vừa chơi em vừa em vừa chọc tức xong à. rồi là anh tức thêm chơi xong rồi em chạy <laughs> tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới nhau dạ khoảng 3 năm bây giờ cưới được mấy năm rồi dạ cưới gần 2 năm vậy là gần 5 năm rồi đó vợ dạ. chồng quá son tụi em có em bé chưa dạ chưa ừ. ôi hèn gì mới chơi được trò đó <laughs> rồi sau khi cưới về thì vợ em còn có những tật xấu nào đáng yêu không không còn tật xấu đáng yêu nhưng mà còn cái tật xấu không có vui đó là rất là làm biếng ăn lười dạ. ăn đúng không lười ăn và biết mình đang bị bệnh nhưng mà cũng rất là làm biếng ăn bỏ bữa ăn không đúng giờ à, bệnh là bệnh cảm này nọ đồ đâu đâu bao tử ồ nguy hiểm lắm mà làm biến ăn hả trời ngay cả lúc em đi làm mà em không có nhà bổ bữa hoài nói hoài không được bao nhiêu năm không được còn em chồng sao kể tật chồng xấu em có tật xấu gì ảnh quá ít nói ừ. và ảnh có những cái lý do ờ, biện minh về cái sự ít nói của mình nó rất là khó chịu thì tại vì nếu mà mình không nói rõ ràng thì mọi thứ nó sẽ không có rõ ràng ừ. ảnh ừ. cứ im lặng ai nói đúng cũng im sai cũng im chửi cũng im nói chung cái gì cũng im ví dụ cụ thể như là bạn bè hay là ai đó mượn tiền nó không phải là mình khó khăn trong chuyện đó nhưng mà cái tính em là em phải rõ ràng và cái gì cũng phải nói cho rõ thì bạn bè mượn tiền ừ thì mượn xong rồi vài ngày trả ví dụ như vậy thì cũng được nhưng cái vài ngày đó là có thể kéo lên tới vài năm nhưng ừ. mà không bao giờ anh hỏi anh cứ im lặng xong em hỏi sao anh không hỏi nói thì hỏi gì hỏi nếu mà người ta biết điều á thì đúng ngày đúng giờ ta trả ừ. còn người ta đã không biết điều thì mình có nói thì cũng không có được gì mình nói chi ừ. là đó là lý do à. xong hoặc là ai mà gây gỗ hay là làm cái gì mà khó chịu bực mình làm sai với mình á thì em hỏi sao anh không nói rõ là như vậy như vậy mình không thích hay này kia chịu thì anh nói nói gì chi trách mình chi chẳng lẽ mình trách người ta thì mình bằng người ta rồi thì cũng là một lý do để cho sự im lặng tiếp như vậy cái này đâu phải là ít nói mà là không có muốn làm người khác bị tổn thương chứ còn ít nói sao em rủ được người tham gia chương trình này một trăm phần trăm là vợ em tác động đi đấy chị mà nãy giờ thấy hỏi tới đâu trả lời tới đó mà cũng ừ, ừ. nói nguyên bác lắm chứ đâu có ấy đâu ví dụ như nói luôn cả được cái bí mật của vợ à. <laughs> ảnh nữa là ảnh ảnh ảnh hay cả nể người khác lắm ảnh cả nể trong tất cả cả nể và sợ, sợ người khác bị tổn thương vâng. đúng không đúng rồi nhưng mà không nghĩ tới em ừ. có nghĩa là anh không nghĩ tới tổn thương của vợ cái thời gian gần đây á là khoảng 2 tuần nay là em rất stress tại vì à, em kinh doanh thì cũng lâu rồi cái đầu tháng lại cuối tháng là công việc nó rất là nhiều tại vì nợ tiền hàng hóa rồi là buông lên đơn sĩ lên đơn là nó rất nói chung là nó rất rất là căng thẳng em có phải làm việc là 24 24 gần là như vậy thì cái bữa đó là mới sửa sang lại cái shop em là gắn cửa kính rồi gắn máy lạnh làm thêm kệ thì mới nói là em nhờ anh đi giao hàng thì anh đi ảnh đi em mới về ảnh vừa mới về tới nhà thôi em em, em nhanh lên nhanh lên đưa anh đi tại vì anh chuẩn bị đi đá banh em ấm mất rồi em phải vừa bỏ anh chạy ra lấy hàng đưa ảnh đi nữa ảnh đi nữa thì đi xong rồi vừa về tới nhà là ảnh đưa tiền cho em để để em trả tiền cho thợ xong đó là ảnh quay xe ảnh đi một, một phát luôn mà lúc đó là nhà thì là mẻ kiến á, rồi là cát bụi nói chung mình nó ngập đầu á mà đơn hàng thì nó đè nhóc ra một mình em xung quanh không có ai hết là tự nhiên cảm giác một mình mình nó bị cô độc mà giống như là mình không hiểu là tại sao mình phải làm hết như vậy cái xong em mấy bạn ngồi ghế mà em ngước mắt lên mà em khóc em khóc em khóc ấm ức phải ba mươi phút đó cho nó hết cái giải tỏa của em xong em mới đứng lên em dọn dẹp rồi em mới bắt đầu là bình tĩnh rồi em mới nhắn tin cho ảnh thì em nói là anh làm như vậy anh có thấy cái sự tổn thương ảnh hưởng tới em không ảnh không trả lời luôn thì lúc về nhà tối em xem lại hai tin nhắn ở trong máy không còn em không biết là ảnh xóa hay ảnh không nhận được em không biết là tới giờ em cũng chưa có hỏi là hai cũng hơn hơn tuần rồi chiến tranh lạnh ảnh về em cũng dọn dẹp hết rồi nhưng mà trong người em mới là lúc nào cũng chực trào là em em em em nghẹn ngào lên á xong rồi tối lên ngủ thì ảnh lên ảnh ngủ ngáy khò khò rồi cả nguyên một đêm em nằm khóc đến sáng sáng vậy sưng mắt thì anh cũng đâu biết đi làm bình thường cái ngày hôm, hôm sau thì cũng nói chung chiến tranh thêm một ngày nữa rồi sau đó thì chương trình mới gọi thì lúc đó em mới nói chung là em em thích những cái chương trình thích chương trình này lắm em mới vui lên một chút Thế là em mới suy nghĩ rồi thôi thì của hai vợ chồng cũng bình thường Bây giờ là giờ em kể ra thì em mới biết đúng không vậy? Dạ em biết chứ chứ tại Em biết vì... giờ em khóc nguyên đêm không? Cái nguyên đêm thì tại vì em ngủ làm sao em biết Lúc trước là em có không đi đá banh đâu Nhưng mà thời gian gần đây thì cái cái mức độ nhậu nó hơi nhiều cho nên em cũng dành thời gian để đi thể dục thể thao cho nó theo cái ý của vợ cứ chiều lại là em đi đá banh à đó thì hôm đấy thì công việc á thì người ta đến người ta làm cũng gần xong rồi giờ chỉ còn dọn dẹp nó thôi em bảo là để tí nữa rồi anh đi đá banh về rồi anh dọn cho nhưng mà tại vì vợ em có cái tâm lý hơi nặng hàng hóa nhiều quá thì stress thì cái đấy em thực sự em không biết đó cái đấy là cũng do lỗi của em không có để không, không quan tâm đến của em. nên là cái hôm đấy thì em cũng thấy vợ em như vậy thì em cứ để im rồi một ngày hai ngày rồi vợ chồng cũng lành lặn lại thôi ừ. dạ <laughs> chị thấy vậy nè hai đứa qua cái câu chuyện của tụi em á chị ờ, có cái cảm nhận á là vợ em là một người phụ nữ giỏi đúng không giỏi dạ, giang rất là giỏi giỏi giang quán xuyến và rất là biết điều dạ. thì thường á những người phụ nữ như vậy á, họ hay che giấu những cái điều họ mong muốn ở đối phương tại vì tức là mình cứ nghĩ là họ sẽ phải cảm nhận được cái điều mà mình đã cố gắng những cái điều mình đã hy sinh chu toàn cho cái tổ ấm của mình nhưng mà cái điều mà em muốn á, nó vượt cao lắm mà không phải người đàn ông nào họ cũng làm được cái điều đó ừ. ý chị nói đây là như vậy thành ra là em phải chấp nhận cái mà chồng em đang có là ở cái điểm tốt trước cái thứ hai khi chồng em như vậy thì em phải chia sẻ có nghĩa là em đừng có để chồng em đón ý em em phải nói ví dụ như ngày hôm nay em nói chồng em sẽ hiểu chồng em sẽ thấy được dạ, là ờ, dạ. công việc của em là như vậy đúng không rồi thì em cứ tỉ tê em nói ờ anh ơi thế này thế nọ ấy kia còn về phần em em phải tập bỏ cái thói quen tự chịu đựng một mình và tự stress bởi vì em biết sao không khi em có con cái stress nó lên rất nhiều tức là nó còn nặng hơn như vậy nhiều lắm và như vậy nó rất dễ đi đến vấn độ gọi là trầm cảm sau khi ừ. sinh ừ. mà cái đó vô cùng nguy hiểm cái đó mình bị mất ý thức luôn tức là mình không biết mình bị luôn em hiểu không thì em phải tập từ bây giờ chị nghĩ chắc vợ chồng em đang mong mỏi có con đúng không dạ đúng rồi chính vì á, em nhiều cái stress như vậy quá nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề Đó. Dạ. có con nữa đúng không thành ra mình phải thoải mái thậm chí em phải tập cho em vô tư đi một bốc một chút xíu vô tâm đi một chút xíu để đừng có cả nghĩ nhiều quá mệt đầu á là khó có bầu luôn cô bé vô tư giỏi hơn chút xíu đi <laughs> không có nói thiệt cái đó là có lợi cho cả đôi bên cái đấy em mong muốn lắm đấy thiệt chị nói thiệt Tại mà em nhiều lúc em vô tư là vì em muốn vợ em như vậy ừ. bây giờ phải thoải mái phải relax lên em chúc ta có con ừ. đi rồi xin chúc cho hai vợ chồng em mau chóng có được một em bé kháu khỉnh sẽ xuất hiện trong gia đình của mình ha à, trong năm 2018 yeah. Dạ. Có là nhớ báo tin cho chương trình biết nha <laughs> Rồi cảm ơn tụi em Cảm ơn em Dạ em tên là Vũ Đức Hiếu Năm nay 23 tuổi Hiện tại em đang làm ờ, nhân viên kho ở siêu thị à, Em ờ, hiện đang ở đâu? Dạ em em ở thành phố luôn Thành phố Hồ Chí Minh Dạ Đúng chưa? Thế còn em? Dạ em chào anh Quốc Thuận Dạ em chào chị Hồng Vân ừ. Em là Trần Thị Thủy Tiên Em năm nay 21 tuổi Thủy Tiên đang làm nghề gì? Dạ hiện tại thì em đang ở nhà trông em bé wow. Đã có em bé rồi hả? À, dạ, dạ. lâu chưa? Dạ. dạ em bé được 8, tháng, tháng rưỡi, rưỡi. Ờ. À Xin chào bà mẹ trẻ Cô gì? Cô mẹ trẻ À Rồi à, Hiếu và Tiên hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Dạ lúc đó là em cũng là nhân viên ở trong siêu thị luôn ừ. Thì chồng em lúc đó thì đang là nhân viên an ninh của siêu thị Thì tình cờ gặp nhau thôi lúc đó em cũng không có ấn tượng gì với chồng cả ừ. Thì uh, vô tình có một cô bạn đó nói là ờ, con trai ở trong đây á tao thấy không có ai mà được gì hết trơn ừ. không có ai gọi là đàn ông hết trời xong rồi à, cô bạn đó của em thì mới ờ, mới chỉ ra đối diện là nhưng mà tao thấy có cái anh kia kìa đúng chất đàn ông luôn à. cái thì em mới nhìn qua đối diện thì em mới nói trời đất ơi đàn ông gì mà mông to quá à, lúc đó là để cái mông luôn rồi dạ thì à, chưa có thấy cái mặt à. chưa thấy cái mặt đàn, đàn khòm luôn đang khờm dạ. xuống lấy cái gì á dạ thì ờ, thế là trời đàn ông gì mà sao mà mong to quá đàn ông mong to quá kỳ lắm ừ. thì ờ, bạn em cười nói vậy mới là đàn ông à. lúc thấy cái mặt thì sao mặt chồng lúc nào cũng hầm hầm nhìn thấy ghê lắm Ồ, oh, không cười cho nên dạ, không, không thấy cái răng khểnh luôn Dạ không thấy gì Ồ oh, vậy á Tức là ấn tượng đầu tiên gặp mặt là thấy Thấy mông to Thấy mông to thôi Dạ thấy mông to Còn bạn này Tối em làm về cái chị này chị add facebook cái em thấy cái hình Ủa, sao ai mà nhìn lạ quá ừ. mình đi làm mình không có thấy ai như vậy hết ừ. cái em cũng kết bạn luôn cái xong em mới hỏi là ai vậy cái chị này chị mới trả lời là à em làm chung công ty với anh ừ. cái xong em mới nói là ủa làm gì có anh đi làm trước giờ anh đâu thấy ai giống vậy đâu ừ. cái xong là thì ra là cái hình hồi đó lúc mà chị này chị mập à. Ờ. mặt chỉ tròn lên nhìn dễ ừ. thương á, ừ. còn giờ chỉ gầy với là em mới không nhận ra ờ à, rồi lúc mà chồng gặp vợ ở ngoài đời á thì ấn tượng sao hết hồn hết hồn hết hồn vì lý do gì hồn đẹp vì, sao vì không có giống như trong hình thứ nhất là gầy thứ hai là không có giống như <laughs> trong hình một xíu nào hết em mới bỡ ngỡ à thì ra là cái cô này à. nhưng mà vậy thì sao quen nhau được dạ không phải anh nói quá chứ ở ngoài cũng cỡ ờ, tám mươi phần trăm như hình rồi không nhìn em có nét khởi mi bộ ừ. dạ thì lúc đó ờ, chỉ có nói chuyện qua lại như bạn bè thôi thì có một lần à, ảnh giúp em là <laughs> ảnh dẹp loạn cho em dẹp loạn là sao cái đó giống như là bạn trai cũ của chị này mà chị này không có thích cứ đi theo hoài đến nỗi mà đi làm tới giờ về ở ngoài đợi sẵn thì em thấy vậy cái em tức nếu mà đã thương thì đã khác rồi ừ. thì người ta đã sẵn sàng giao chợ còn này chị này chỉ trốn chỉ nhờ em chở về qua bữa sau cái em hẹn ra nói chuyện cho xong là từ bữa đó giờ đi là anh này từ bỏ luôn. em ra em nói cái gì mà người ta chạy đi luôn thì em kêu là nếu mà tin nó thích bạn thì nó đã đồng ý cho bạn chợ này nọ rồi còn giờ tin không thích bạn thì thôi bạn đừng có cố gắng nữa cố quá thành quá cố thôi <laughs> dạ, còn bao lâu thì hai em mới chính thức yêu nhau trong khoảng chắc cũng một tháng rồi hai đứa quen nhau được bao lâu thì cưới bảy tám tháng ừ. ủa à. sớm dữ vậy Trời lý do lúc đó là em 19 tuổi mấy đúng không dạ, đúng. dạ. tại vì em thấy ảnh á là cái cách suy nghĩ của ảnh già dặn chín chắn hẳn không có mê chơi có một lần ảnh làm em cảm động đến mức mà em phải suy nghĩ tới việc đó tức nghĩa là mỗi buổi sáng đi làm á thì ảnh hay dẫn em đi ăn sáng thì vô tình một lần em phát hiện là thấy anh ngồi trong quán cà phê anh ăn bánh mì cái em mới nhắn tin em hỏi anh ủa sao anh ăn bánh mì mà không ăn phở chung với em đi cái anh mới nói chứ ờ, thôi anh nhường cho em ăn phở ăn bánh mì được rồi ừ được, biết đâu được là ảnh thích ăn bánh mì thì sao dạ, dạ với lại lúc <laughs> dạ với lại lúc mà hả đi chơi chung á thì à, ảnh lúc nào cũng bắt em ăn thiệt là nhiều hết đó ảnh còn lưu tên trong điện thoại của em á là má cây á ảnh nói em á mà không ăn nhiều lên á là anh không có nhận em là bạn gái của anh đâu khi nào mà em mập lên được 48 kg á thì anh nhận em là bạn gái cuối của cùng anh. thì có lên 48 kg được dạ không lên có một ký dạ ăn quá trời ăn ăn kinh khủng lắm người ta gọi là ăn như hạm luôn á không ăn được cái như vậy là 19 tuổi là làm đám cưới dạ rồi bây giờ có em bé rồi á thì hiếu có biết chăm cho em bé không dạ ảnh là số 1 luôn á chị ừ. nói chung một tay em làm hết hay quá, quá ha nhưng mà ví dụ như hiếu đi làm thì vợ ở nhà chăm được mà cần gì phải nhờ ai có nghĩa là vợ em vụng về lắm chị ơi vậy hả dạ. cái gì cũng dành làm nhưng mà về tới nhà rồi chả gì ra đâu hết à không gì ra gì dạ hết. Ừ. giống như dành làm việc nhà dành lau nhà quét nhà giặt đồ nhưng mà làm cái này quên cái kia hoặc là đang làm thì đi nói chuyện đi giỡn cái này giỡn cái kia em thì là không thích như vậy làm xong đi rồi mình nghỉ ngơi khác à tại vì ờ, ở nhà là bình thường là có mình em với con ở nhà thôi ừ. thật sự ra mà nói là em không có thể nào có rất là nhiều tay để vừa làm cái này vừa làm cái kia thì em cứ nói ờ thôi mình làm cho con mình xong trước đi rồi mấy cái kia thì mình làm sau còn chồng em á thì muốn là em phải làm xong xuôi cái đó về anh không có thấy mà nhiều khi một ngày mình chăm ngon một mình xong rồi á ừ. mệt quá nhiều khi buổi trưa á, em ngủ quên có khi ngủ quên em không ăn cơm luôn tới chiều á em mệt ừ. không phải là lười mà là chỉ vâng. có một mình mình thôi thì mình không có thể nào mà quán xuyến hết tất cả mọi thứ được nhiều khi á, ờ, mới vừa dỗ ngủ được chút à chừng nửa tiếng là chị kia chỉ dạy mất tiêu ừ, gái à? dạ chị dạy mất ờ. mình chẳng làm được gì hết ừ. tại bám mẹ cứ khóc cứ đòi mẹ bế nên là nhiều khi cũng nói cho chồng hiểu lắm á mà tính của chồng em á ngang lắm em nói thì chồng em không nghe người ngoài nói thì chồng em nghe vậy thì hai vợ chồng có hay cãi nhau về chuyện chăm sóc con dạ thường xuyên luôn cãi nhau từ lớn đến bé luôn thường nhất là về cái gì dạ thường á là về cách vệ sinh cho con thì em nói là buổi tối là không có nên tắm mình chỉ lau sơ người sạch sẽ cho con thôi thì ảnh thì anh là không đồng ý ảnh thì ảnh muốn là phải tắm rửa sạch sẽ nhưng mà trẻ con mà mới có 8 tháng mấy thì tốt nhất là không nên tắm đêm ừ. ừ. em bé nó còn nhỏ thì em giải thích cho ảnh anh không có hiểu trẻ con mà nó đâu có thể nào mà ngồi im cho mình đút bột nó nó cứ quay qua quay lại thì người bột sẽ dính rất là nhiều thì em lau sơ lại sạch sẽ rồi em để cho con em bớt no xong thì em sẽ đi lau người thì anh thì anh không chịu anh nói là hả em lau bột không có sạch sẽ dính lên đầu lên tóc con này nọ rồi hả lau người không có sạch không phải vợ em đã lau rồi nhưng mà con vẫn dơ vợ em mới khó chịu còn cái vụ tắm là giờ em biết là nên em không có nói vợ em là thường xuyên đút đút uh, ờ, con của em ăn bột là nó dính đầy ngựa chân dạ dính từ trên đầu xuống ủa vậy thì em đút bột cho con em ăn thì chắc có lẽ nó sạch sẽ hơn em đút ảnh chê dơ anh đút còn dơ hơn em nữa mà ảnh cũng không có chịu không trong cái cách mà kể về cái chuyện mà chăm sóc con á Dạ Trong đôi mắt của, của chồng em có những cái gì đó nó rất là bức xúc Em có thể kể ra một vài chi tiết để cho thấy rằng vợ em trong cái việc chăm sóc con nó vụng về Chị nói nè, tâm sự đi Tại vì đây là người bố đang chăm đứa con cũng cỡ tuổi con em đó dạ. Đó, rồi anh chỉ kinh nghiệm cho Đi làm nguyên ngày về mệt rồi Nhưng mà về tới nhà thì nhà cửa bừa bộn chưa có lau nhà quét nhà này nọ rồi mấy cái thau đồ tắm của con cũng quăng lung tung với nhiều lúc em cũng bực Em dành làm á thì không chịu Cứ, kêu là thôi anh chăm con đi để em làm cho Nhưng mà làm không có được Dạ Khó tại vì á là thấy chồng đi làm về mệt rồi á Mình cũng không có muốn là để cho chồng làm Thì em muốn là anh giữ con để cho em làm Cái tính của anh rất là khó chịu Tại vì em bị cận á Em quét nhà nhiều khi á có chút xíu bụi hay cọng tóc em không, nhìn thấy yeah. Dạ. <laughs> anh quét lại anh nói em em quét cái nhà kiểu gì mà hả anh quét lại cỏ đóng luôn nè ừ, nhiều khi em cũng mực anh nói chuyện cứ cọc lắc vậy mà làm em khó chịu lắm vậy mỗi lần cãi nhau vậy có bao giờ ảnh xưng mày tao với em không dạ có ảnh xưng mày tao với em là thường xuyên luôn thí dụ cái câu chửi giống như mà em cảm thấy bức ờ, con xúc. em á khóc dữ dội quá mà em thì muốn mặc cho cái tả cho nó xong thì ảnh la em nói ờ, bế con lên đi ờ, mày không làm được để tao làm cho em cảm thấy bức xúc mình á thì mình muốn chăm con mình mặc đồ này nọ xong xuôi hết đã thì mình dỗ cũng được đâu có ảnh hưởng gì quá nhiều đâu mà ảnh á thì hả ảnh cứ ờ, nghe con khóc rồi dạ, sót đúng ảnh không sót nhưng ừ. em cũng sót nữa em phải kiềm chế cái cái cái cái cái cái bản thân em lại để em làm mà anh không có hiểu ảnh cứ hối ảnh chửi em ừ. ảnh xưng mày tao anh kêu mày không làm được thì để tao làm cho ừ, thì có một lúc á em coi trên một cái ờ, chuyện hài á thì nó kêu là vợ chồng á nhiều khi á xưng mày tao nó cũng vui em mới hát anh à, ơi mình thử mình Đó. kêu vợ chồng xưng mà mày tao thử coi nhưng mà em chỉ là nói lúc đó giỡn em chỉ nói là chỉ theo thử thôi ừ. từ lúc đó trở đi là anh cứ quen miệng anh cứ mày tao suốt mày tao suốt mày tao suốt ai thôi. biểu ai biểu à. trời ơi trời trời trời ơi đi coi cái chuyện nào vậy vợ chồng đậu à, vợ chồng đậu kêu mày tao không à ừ. nhưng mà hả em chỉ nói là chỉ kêu giỡn thôi nha chỉ kêu bây giờ thôi về ừ, sau thì không được gọi nhưng mà ảnh cứ ê mày lại nói chuyện em làm gì anh cũng ê mày ê mày rồi cãi nhau anh cũng ờ, mày tao với em luôn ừ. rồi ảnh dùng dằn nhưng làm ghê lắm kìa rồi có mét phụ huynh không dạ có chứ em mát mẹ hoài luôn á rồi mẹ nói sao mẹ chửi ảnh nhưng mà mẹ không có la anh trước mặt em nhưng mà mẹ gặp riêng ảnh á lúc mà ảnh đi làm về ghé chỗ mẹ em ờ, bán hàng á ừ. thì uh, mẹ chồng á phải không dạ ừ. thì uh, mẹ nói là không được xưng hô vậy với công ty ảnh cũng uh, dạ thưa nào xong rồi ảnh nhắn tin ảnh xin lỗi em ừ. cái em mới hỏi mẹ mới chửi anh anh mới xin lỗi em đúng không cái đúng rồi mẹ chửi anh quá trời luôn ừ. anh biết lỗi rồi anh xin lỗi rồi xong tối về anh lại kêu mày tao tiếp trời đất ơi rồi mẹ chồng em có chỉ cho em một cái cách nào đó để trừng phạt anh không dạ có cách mẹ nào? nói là hả nói mà nói mày tao á mày tắt cái mặt nó cho đúng mày tắt cái mặt nó cho tôi rồi sao em có tát vô mặt anh không dạ không lúc mới đầu thì em không có dám tát ừ. thì em chỉ hù ảnh thôi ừ. nhưng mà có một lần có mẹ đó thì em chỉ tát vui nhẹ vô mặt thôi thì lúc đó là đang có một cái ly cốc với nước mắm á cái ảnh húp nguyên một cái ly nước mắm cho người em kêu tao cho mày đi tắm lại nè ôi đó ôi <laughs> lúc đó hả em giận sôi máu luôn nhưng mà ảnh anh giỡn hay là ảnh ảnh làm thiệt cái này ờ, anh chị phải hỏi ảnh á chứ em, em hiếu thiệt hay là giỡn dạ hay vừa giỡn vừa thiệt tại <laughs> tại lúc đó cũng bực quá rồi mà không có gì gành hết ừ. vô tình vừa ăn cái ly cốc xong thì lấy tạp luôn mà đâu có dính nhiều đâu vậy dính lên tường hết rồi sao dính, có dính tóc một ít dính vô tóc người. à có bao giờ em bị vợ em có hành động tương tự vậy với em không thì nói chung hai vợ chồng làm hoài hồi lúc em đang ngồi máy tính của vậy chỉ tự nhiên chỉ lấy nguyên chai nước lạnh chỉ ngồi đổ hết vô người em luôn <laughs> trời ơi thì, thì, thì trên đầu xuống thấy quần luôn tại vì ảnh lì lắm ảnh mê game lúc đó em có bầu em kêu là anh ơi chở em đi chơi đi ở nhà hoài chán quá cái à, ảnh mới kêu chứ đi đâu giờ này thôi đi ngủ đi cái ảnh uh, mới ngồi chơi game tiếp em bực mình quá em bực mình chịu không được luôn em đang uống nước em lấy nước em đổ từ từ từ từ cái cho nó chảy từ trên xuống dưới quần của ảnh à, mỗi lần tụi em cãi nhau như vậy thì à, có phân có Bắt phân, phân thắng bại không có ai thắng ai thua không dạ thường á là ảnh thắng không à tại vì á ảnh nói khỏe lắm em nói không lại đúng rồi nói ngồi lên cơn xì não thì thiếu cơn xì não nữa dạ có nhiều lúc cãi nhau á tụi con si hoài luôn mà mỗi lần dạy anh sợ mà anh không có chừa anh làm sợ nữa không chừa ừ. dạ anh không biết sợ chị ơi nhưng mà tới bây giờ vẫn còn mày tao dạ con nếu một ngày nào đó con em nó kêu bằng mày em chẳng biết là ảnh có nghĩ là con ảnh sẽ kêu ảnh bằng mày nếu mà ảnh còn kêu bằng mày tao nữa hay không thôi. thôi mình là người đàn ông văn minh đúng chưa em là người đàn ông văn minh là về nhà tất cả mọi việc em đều lo quán xuyến em một tay em làm hết nhưng mà cái cách mà em xưng hô với vợ gì vẫn là chưa văn minh thôi hãy là một người văn minh hoàn hảo đó là đừng kêu bọn mày tao nữa có đồng ý không dạ, dạ. bây giờ có dám đứng lên hứa không đứng lên hứa à ừ. hứa với chị đúng không quý vị đúng không em em Hải là người đàn ông văn minh Một người chồng văn minh và một bây, người cha văn minh Bây giờ vậy nè, hai đứa cùng đứng lên Em hứa xong rồi là hai rồi. đứa nói luôn cái mong muốn thay đổi ở nhau đi Em muốn chồng em thay đổi cái gì Rồi em muốn vợ em thay đổi cái gì Nắm hứa tay luôn. nhau và nói Rồi hứa luôn Đó, vậy đó Lên làm à. chứng nè, đó Chồng hứa từ giờ đi sẽ không xưng mày tao nữa ừ. Rồi à, nhưng mà vợ cũng phải phải cũng phải bớt hậu đầu này nọ trong công việc đó. đó chồng có nóng lên thì cũng nhịn một chút đi để khỏi có cãi lộn lớn đó ừ, dạ vâng. quá hay rồi giờ vợ nè vợ mong chồng thay đổi gì nè em ờ, không có mong anh thay đổi gì nhiều hết á em chỉ mong á là anh nhường em chút mấy lúc cãi nhau á vậy sao tại vì á mỗi lần em với anh cãi nhau anh dữ lắm em cãi không có lại <laughs> nên là anh nhường em chút xíu đi cũng đâu có sao đâu nếu mà anh nhường em á thì em sẽ chủ động em xin lỗi anh ừ. rồi chồng mong muốn bớt đoạn đó thì nhắm coi là có bớt đoạn được không Dạ thì em sẽ cố gắng hoàn thiện cái công việc nhà của mình để không có bị ờ, chồng chê nữa Thấy vợ nói vậy đứt ruột đứt gan không? 21 tuổi nè, 23 tuổi nè Quá trẻ Tuổi này là tuổi còn phải đi chơi nè, còn phải trải nghiệm nè còn phải thu thập rất nhiều những cái kinh nghiệm sống nhưng mà bây giờ á, lỡ rồi đã là vợ chồng của nhau rồi là cha mẹ của một một đứa con 8 tháng mấy rồi thì bây giờ á cái sự nỗ lực á, phải gấp đôi gấp ba những người bình thường khác người ta có cả gần 4 năm năm để người ta trải nghiệm người ta thu thập kinh nghiệm để làm cha làm mẹ làm chồng làm vợ mình đây mình bị nuốt giai đoạn đó rồi thành ra bây giờ bản thân mình phải cố gắng hai đứa tự tìm hiểu cái cách mà để làm công việc nhà cho nó gọn gàng á là mình có thể học được học ai đâu học cha mẹ nếu không có cơ hội mình học ở trên mạng á ừ. được hết sắp xếp bằng cái đầu trước ví dụ sáng mở mắt ra mình sẽ tính mình làm cái gì trong lúc cái việc này dày mình tranh thủ làm cái kia nhưng mà con á mà nó ngủ là mẹ phải tranh thủ ngủ liền việc gì không cần biết em cứ tranh thủ em ngủ cho cho chị biết tại sao để em có sức khỏe đúng rồi khi con nó thức thì lúc đó mình sẽ làm những công việc kia lúc đó hai mẹ con cùng đồng điệu với nhau về cái đồng hồ sinh học chứ không cứ trái nhờ nhau là em sẽ chết vì em không còn sức hiểu không và khi nó không có sức khỏe thì cái đầu óc không có minh mẫn để mà có thể nghĩ được bất cứ một cái việc gì hết nhớ nghe đó là kinh nghiệm ha còn ông bố chịu khó lên mạng sợt những cái làm thế nào để đảm bảo sức khỏe cho con tốt nhất từ dinh dưỡng cho tới cách chăm sóc đó thì bây giờ hai vợ chồng phải hết sức hỗ trợ nhau chứ không là tụi em sẽ cãi nhau thâm điên như vậy rồi sinh ra rồi mày tao rồi nổi cơn điên lên rồi đánh lộn nhau rồi y dèo rồi tội nghiệp đứa nhỏ ừ. đúng không ok yeah. Dạ. chung tay nghe ha rồi rồi chúc hai đứa hạnh phúc yeah. Dạ. em tên là vũ văn tuyền à, em đến từ ờ, thành phố pleiku Năm nay à, em 28 tuổi Tuyền đúng không? Dạ, ừ. Dạ, dạ. Em Còn... À, là một nông dân Nông dân? Dạ, còn dạ, đây là em à, Xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận à, Em tên là Lý Thị Phượng ừ. em, à, Năm nay em 30 à, tuổi Nghề nghiệp của em là kế toán Và giờ cũng sắp là một nông dân <laughs> Sắp là một nông dân Có nghĩa là về Pleiku luôn Dạ tức là về phụ phụ công việc yeah. Dạ. đi ở ờ, tuyền tuyền đó tuyền là nông dân nhưng mà là À, nông dân về ngành nghề nào? Dạ em ờ, nuôi ong, ờ, bán ong giống cho cho bà con. Ừ. À. chơi đó giờ bị ông đánh chưa? dạ nhiều hơn bị vợ đánh. <laughs> Rồi hai em ờ, lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Dạ hồi đó thì em đi học kế toán xong rồi ảnh cũng có một cái phòng vé nhỏ nhỏ ở đây xong rồi anh cũng theo học kế toán để phục vụ cho công việc của anh, à, ảnh à, cùng nhóm với em xong rồi anh lên anh thuyết trình em thấy anh xấu quá <laughs> hồi đó anh xấu lắm anh à, mặc cái quần ngắn ngủn mà mà cái áo thì rộng thùng thình mà nhưng mà anh thuyết trình hay rồi sau đó em cũng có ấn tượng rồi à, sau đó ảnh xin số điện thoại của lớp trưởng rồi cũng nhắn nhắn qua nhắn lại xong rồi đi chơi <laughs> thực ra là do lớp trưởng khích <laughs> nên em tán thử nếu à. mà đổ thì ờ, đi nhậu nhưng mà không đổ thì phải ờ, dẫn anh ấy đi nhậu nhưng à. mà cuối cùng là đổ <laughs> và được một bữa nhậu à. <laughs> được vợ luôn <laughs> vừa được nhậu vừa được vợ ừ. vừa được tiếng nữa chứ đúng không bao lâu thì hai bạn mới là bắt đầu yêu nhau một năm sau đó là tụi em yêu nhau à, năm đó là năm 2010 sau đó thêm một năm thì anh về quê nuôi ông lập nghiệp ở đó thì tới 2014 thì em mới chịu về rồi đám cưới à. yeah. Dạ. Ủa là hiện giờ là các bạn đang sống ở Pleiku hay ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ ở Pleiku ạ Bây giờ cưới được mấy năm rồi? Dạ cưới được gần 3 năm rồi ừ, Em à, quen 7 năm Trong cái thời gian yêu nhau thì hai em có gặp những trục trặc gì trong tình yêu không? À, tụi em cũng yêu xa mà nhiều khi cũng buồn Cho nên là em cũng hay giận, hay à, hay đòi chia tay Trục trặc lắm Nói chung à, bọn em yêu xa thành ra cũng vào tranh thủ được một chút Thì hai đứa cũng không vượt quá giới hạn <laughs> chỉ là ờ, ôm bên ngoài thôi <laughs> nhưng mà cứ bắt đầu em ờ, sắp xếp thời gian em chuẩn bị đi về hoặc là em ờ, về rồi cái là cô vợ em mới lại nhắn tin bảo là em đã có bầu rồi bây giờ anh phải mua que thử để cho em thử chứ không là là, là chết ba mẹ em mắng chết la chết ừ. em bảo chứ trời ơi ở sài gòn nóng quá sao mà trứng nó tự nở được <laughs> chắc là không có đâu vợ em thì cứ nhất quyết bảo là không chắc là có gì đấy rồi chứ không tự nhiên mà nó, nó chậm như vậy được đâu à. bắt em mua qua thử thử xong cái không có gì hết rồi ờ, em an ủi xong hai đứa lại uh, ôm nữa ôm lần nữa rồi một tháng sau lại uh, <laughs> lại chậm lại chậm lại coi như này là có bầu qua đường mồ hôi rồi <laughs> thật ra em hồi đó em cũng ít biết mấy cái chuyện đó lắm mà em ừ. cũng sợ tại vì nhà em không có ai như thế hết ví dụ như mà lỡ có chuyện gì á thì ờ, sợ ba mẹ thất vọng bao nhiêu lâu thì mới vượt qua giới hạn dạ đến ngày đám hỏi ừ rồi sau hôn nhân thì cái vượt qua giới hạn nó vui không <laughs> dạ cũng bình thường cái ngày bình thường sao ngày đám hỏi là đã vượt quá rồi đúng chưa dạ, dạ. sau đám hỏi sau sau, sau đám hỏi mới vượt <laughs> dạ. cứ coi như là hôm sau hôn nhân đi tức là Lúc đấy, sau à, em thấy à, đi. mặt ba mẹ vợ có vẻ thoải mái <laughs> tin tưởng rồi em mới à, dám à. đả động đến chuyện đấy à, sau khi đám cưới về thì có những cái thật xấu gì có lòi ra không? Ờ, thì vợ em hồi yêu nhau rất là hiền ừ. hiền cực kỳ hiền em chưa thấy ai hiền như vậy, ừ. nói cái gì cũng dạ dạ vâng vâng ừ. ai nói gì cũng cười ừ. mà đến một hôm ờ, em ờ, có nhắn tin chúc tết với bạn gái cũ ừ. Ờ, thì nhắn tin chúc tết vậy thôi bây giờ mà ra gà em vẫn còn nổi đây ừ, sao sao sao phát hiện ra vợ em một con người đáng sợ đáng sợ đáng sợ nào mà đáng sức, sợ uh, sức phá hủy còn hơn người sắp nữa ừ. em phá hết tất cả uh, những cái vật gì có thể cầm được trời ơi có những ép tàng ra đó hả dạ, chỉ mỗi nhắn tin ờ, chúc em và gia đình ăn tết vui vẻ sao em biết được hay vậy ừ, dạ không cũng tình cờ thôi em cũng tin tưởng lắm chẳng bao giờ em cầm tới điện thoại của ảnh đâu kể cả lúc yêu hay là cưới về cũng vậy cũng không có kiểm soát xong rồi cái cũng ờ, giống như là mình mình linh cảm được á xong rồi ờ, ảnh nhắn tin ờ, cho người yêu cũ của ảnh vậy cái em cũng buồn em bảo chứ sao bữa giờ kêu lại không không liên lạc gì nữa hết rồi mà giờ còn nhắn tin chúc tết thế này thế kia cũng sụm xong em nói cơn tâm bệnh <laughs> em đánh rồi đi đánh luôn rồi. <laughs> đánh luôn á hả dạ, đánh rồi. rồi cái kỳ đó xong rồi là hết bao nhiêu tiền để cha sắm sửa lại đồ đạc như cũ em thấy vợ em có cái tật xấu là là ném đồ như vậy là em đi mua toàn đồ gốm xứ, <laughs> toàn đồ mắc tiền dạ em về à. em ờ, ăn cơm cũng ờ, chỉ nhìn cái cái chén thôi là đã thấy no rồi từ đợt đấy đến giờ là vợ em bỏ luôn chỉ ném cái can nhựa thôi nghĩa giận mà vẫn còn lý trí đúng dạ. không hãy còn thật xấu trong em ảnh hồi yêu thì anh cũng ờ, chiều chuộng em lắm nhưng mà bữa nay cũng bớt rồi <laughs> với lại cũng nóng tính lắm trong công việc á em mà làm sai cái gì cái chu cha anh nhăn anh nổi cơn lên anh cũng dữ lắm chỉ là công việc nóng đó. tính <laughs> rồi á, à, cũng nhăn nhó em ừ. Dạ. À, em thì em à, có sở thích là thấy người ta mà giết con gì là em mua con đấy về để em nuôi thì ừ. vợ em cũng có cãi vẽ nhiều lần về cái chuyện đấy. Ồ, oh, yeah. ví dụ như là em nuôi được bao nhiêu con à, em nuôi rắn, chăn, tắc kè, kỳ đà, quạ đen cả à, chim cú cú mèo rùa anh thấy cái con gà nó sắp gãy chân rồi anh năng này anh mua về anh lấy sắt anh gắn vô cái chân con gà con ừ. gà nó nó nó nó liền lại được cái chân à. cái anh nuôi nó lớn xong rồi lần sau anh đi anh lấy thấy con rắn đồng bào người ta bắt được cái anh lại năng đi anh mua anh đem về anh nuôi giờ nhà em giống như là trạm cứu trợ động vật ồ vậy đó hả nhưng mà em em nuôi chơi vậy thôi chứ em có rồi dạ, em nuôi xong rồi em thả, xong rồi người ta bắt trộm rồi người ta bán lại cho em. Rồi em mua em lại nuôi rồi người ta lại bắt trộm, <laughs> người ta lại bán lại cho em. À, <laughs> Có lần em ờ, nuôi một cặp bồ câu nó Trời, em thương hay là thương luôn. Em ờ, thấy cặp bồ câu người ta sắp thịt tội em mua về. Cái ờ, em đi ong, đi đi lên trại về cái Ừ, vợ em mới nấu cháo bồ câu cho em ăn em ăn ngon ơi là ngon luôn vì vì ở trên rừng thì nó hơi thiếu thốn em lần đầu tiên em khen vợ em là em nấu ăn ngon ừ. xong rồi cái vợ em để em ăn xong hết xong ờ, vợ em bảo là ngon không anh bảo ngon bảo bồ câu của anh ấy <laughs> rồi, uh em bỏ lên phòng em uh, ngủ <laughs> vậy Ủa, nhưng mà tại sao vậy mà em em làm thịt bồ câu vậy ảnh nuôi mà con bồ câu nó cứ đi ra đi vào xong nó vào nhà em nó ỉa tùm lum tà la hết em dọn mệt quá em nhăn ảnh em nhăn nhiều lần lắm mà anh không chịu xong rồi cái uh, em mới uh, xử luôn con chuyện lương tắm con cám <laughs> em em em buồn cả tháng trời luôn bị dạ. ám ảnh mà 6 tháng em không dám ăn lại chim rồi giờ em vẫn còn mua thì à, em à, cũng uh, thuyết phục vợ em nói vợ em là mấy con này nó tội lắm mình nuôi nó rồi mình uh, giúp nó mà nuôi con này là có những cái này thích này cái kia thích này con chăn nó tội lắm nuôi con chăn là sau này uh, nó chơi với mình nó hiền lắm không có sao đâu hoặc là ờ, như hôm vừa rồi em thấy cái đàn heo người ta sắp thịt em về em có bảo là ừ, em ơi có cái đàn heo uh, kia tội lắm <laughs> chưa nói gì hết là vợ em bảo anh mà bắt cái đàn heo để về là anh ra ngoài chuồng heo anh ngủ luôn sao <laughs> giờ mong muốn chồng em thay đổi điều gì bất nóng một chút trong công việc thì à, không biết gì thì ảnh chỉ chứ còn á đừng có mắng có nghĩa là chồng đừng có mắng mỏ nhiều quá đúng không có chuyện gì góp ý ừ. Ờ, là chỉ công việc thôi ạ chứ trong gia đình em giống em em là một chú cún à. cún không chú cún chị ừ. rồi còn em mong muốn vợ thay đổi gì em mong vợ em thay đổi một cái là về việc nuôi con thôi hai vợ chồng em rồi ờ, mâu thuẫn nhiều cái việc nuôi con à, hồi em mới sinh con là em ước là bụt cho em bầu vú <laughs> để em nuôi con ừ. bởi vì cả bên nội bên ngoại rồi cả vợ em là đều nuôi con bằng sữa công thức không ạ trong khi đấy là sữa mẹ ngon như thế không bao giờ bị thiêu rồi đi chơi xe cũng không phải mang bình thì <laughs> hoàn toàn không cho cho cho cho cho cho bé bú chỉ có dùng sữa công thức thôi thì ừ. Ờ, bé nhà em nó hơi ờ, còi một chút vì không được bú nhiều sữa mẹ đến lúc em thuyết phục được vợ em rồi thì ờ, vợ em lại bị sốt xuất huyết thế là hai bố con phải cai sữa à, ừ, à con cai sữa chỉ có, chỉ có con ờ, con con em phải cai sữa lúc đấy bé mới được 7 tháng đấy à. em em tiếc cái đấy thì em hy vọng là hai đứa uh, miệt mài đứa thứ hai thì uh, vợ em sẽ nuôi con khoa học hơn một chút ừ, sao vậy um, sao vậy em em cũng uh, sợ ít sữa sợ không đủ cho bé bú tại bé cũng nhỏ mà ít lên cân lắm nên em cũng lo thế là hỏi ý kiến người này người kia thì ai cũng bảo là mà thôi mua sữa thêm cho nó bú đi Cái là lý do là em sợ không có đủ sữa cho con gì dạ thực ra cái vấn đề nuôi con á sữa ngoài hay sữa mẹ mà con có còi cọc hay là phát triển á nó không phải là vấn đề quyết định đó em cho nên là em đừng quan niệm là ờ vì cái đó mà con em còi cọc nhưng mà tuy nhiên chị nói nếu em đủ sữa và em có điều kiện để em cho con bú bằng sữa mẹ là vẫn là tốt nhất yeah. Dạ. chỉ ngoại trừ những trường hợp mà những bà mẹ không đủ khả năng yeah. Dạ. đó như chị là không đủ khả năng mà chị đi suốt yeah. Dạ. chứ còn nếu em mà ở pleiku mà không khí mát mẻ rau tự trồng tươi tốt các thứ thì nên cho con bú mẹ dạ yeah. bởi vậy ừ. em cũng <laughs> rút kinh nghiệm đứa sau đúng yeah. rồi yeah. em ờ, hy vọng điều đấy vì ừ thôi thế rồi. Vâng. Ờ, chúc là mỗi người sẽ thực hiện cái điều ước muốn của đối phương của mình nha dạ, dạ. Ừ. À, anh chúc cho hai em mau chóng có được một em bé thứ hai dạ. xuất hiện trong gia đình à, <laughs> dạ cảm ơn anh chị dạ. dạ, em tên là Lê Văn Thành, năm nay em 28 tuổi, hiện đang à, làm bán hàng Còn dạ, em? Còn em tên thật là à, Nguyễn Thái Hồng Uyên, năm nay em 28 tuổi Em có đi làm hồi trước nhưng mà bây giờ em đã theo học lại nên giờ em là sinh viên cao đẳng của kinh tế đối ngoại theo khoa chuyên ngành là kế toán doanh nghiệp ạ Ồ, tụi em gặp nhau và yêu nhau như thế nào? Tụi em đã quen nhau được 10 năm mà cưới nhau mới được 6 tháng hả? Quen nhau 10 năm mà cưới nhau 6 tháng, hay vậy Có những người mà quen cái là tháng sau cưới liền Các bạn tới 10 năm sau Ôi ôi Tụi em là mối tình đầu với nhau ạ Rồi, bây giờ chúng ta hãy kể cho nhau nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào dạ, dạ như vậy à, các bạn thân của vợ em á thì là học chung với em được một năm là năm lớp 12 thôi thì à, bạn đó cũng có nói thích em nhưng mà em không có ấn tượng gì về bạn đó hết thì bạn đó cứ đeo theo em hoài à wow. rồi trong một cái lúc à, bữa thì à, ra chơi thì em ngồi em đọc chuyện trong căn thư viện á thì bạn ấy có dẫn vợ em tới giới thiệu đây là bạn thân của mình Ừ. ấn tượng đầu tiên em nhìn với vợ em thì cũng rất là bình thường giống như là hai bạn chào hỏi quen biết nhau thôi chứ không hề ấn tượng gì hết ừ là ấn tượng nhất thì uh, chủ yếu là cái ngày 20 tháng 11 á thì cái ngày đó là em ấn tượng vợ em là cái bữa đó ờ, xui có một cái như vậy xui một cái như vậy dạ à, cái bữa đó có hẹn đi chơi với vợ em bạn bè thôi em không có ý gì hết nhưng mà đến gặp em xong nói trời hôm nay uyên dễ thương quá em cũng nở mũi luôn ạ cái ừ. câu thứ hai là xin lỗi uyên nha hôm nay mình chắc không đi chơi được tại mình không còn tiền ừ. mình thì có tiền đi xe buýt rồi đến này là hết tiền rồi thôi à, hai đứa đi về ha trời ơi em nghe xong em hụt hẫng lắm ạ cái em tức quá nói cứ đi chơi với mình đi đãi cho bao nhiêu tiền trả hết em thích vợ em từ cái bữa đó đó thứ nhất là vợ em à, phóng khoáng tại vì à, thường hồi xưa đó, em đi học em thấy mấy bạn là cũng là hay tính tính lắm kiểu như đi chơi với con trai là à, là để con trai trả tiền để con trai ừ. tính tiền ở ừ. trong cuộc đi chơi đó là hai người thích nhau đúng không à, nhưng mà đơn phương một bên thích còn em vẫn ghét là tại vì ừ. em muốn phá cái cuộc tình này của bạn thân ừ. em em muốn cướp bạn thân lại thôi chứ em không có ý gì hết à coi như em muốn cướp bạn thân là bạn gái của em đó dạ, bạn đúng thân gái nhưng mà vô tình là em cướp luôn <laughs> người yêu người mà bạn gái em yêu đúng không dạ đúng rồi cho nên mới bị mang tiếng đúng không dạ đúng rồi tới như vậy này... thì chính thức gọi là dạ, thích vâng nhau thì là cái giai đoạn đó là đang lớp 12 phải không dạ, dạ đúng, ạ. kể đi kể những cái sóng gió trong tình yêu học trò coi em ở trường thì ờ, cái hồi học sinh của em này thì hơi bị hiếu động à, có thể là mang là những cái thành tích nó bất hảo ở trường cho nên đó là hết em hay đi với nhau thì à, thầy cô trong trường cũng để ý tại vì vợ em lúc đó là một sinh ngoan hiền ừ. em là một sinh cá biệt của trường ừ. Ờ. ba em đi rước vợ em vô tình đó là ông ấy có cái à, cái nhìn không tốt về em rồi cộng với lúc đó là em để mái tóc hai mái của đang trường em mà cái lúc đó là vô tình cái kiểu em để nhìn nó bậm trợn quá đi ừ. là ổng nhìn ổng càng là ngứa mắt nữa dạ cho nên là mấy vợ em nó quen em rồi à, không cho mà vì vậy những cái quen cũng hai đứa đi về chung đi học chung mà ừ. đi suốt thành ra là nói không được thành ra mới dùng cái đòn roi tới quýnh vậy ừ. à. dạ. đánh dữ không có khoảng thời gian áp lực lắm á em mới bắt đầu em bỏ nhà đi tổng cộng là năm lần đó tới lần thứ năm là ba mẹ em không kiếm em lại nữa có nghĩa là em bỏ đi tới lần thứ năm là coi như ba má không đi tìm em luôn á dạ, lần thứ ạ. nhất là như thế nào lần thứ nhất thì ba em chỉ nói thôi ba em chỉ la thôi ạ nhưng mà tại em tức quá em không biết là phải giải thích như thế nào để cho ba hiểu rồi cái em buồn quá cái em bỏ đi rồi lần thứ hai dạ lần thứ hai là vẫn tiếp tục đi nữa ba em lại thấy nữa lần này là bắt đầu ba em lại nhằn nhằn nữa mà nhằn nhiều hơn nữa mà em nói không lại nên tức quá em bỏ đi tiếp ạ à. và em ra tiệm nét em ngồi thôi vô tình thì có bạn thì họ khuyên em nên về rồi ba em tới rước ạ à. Tới lần thứ ba là em bỏ qua nhà bạn này ạ à. Gần 11 đêm em đi bộ qua nhà bạn này Kêu bạn này xuống Bạn này cũng xuống, bạn nó hết hồn luôn thấy em Bạn nói thôi thôi đứng ngoài đợi mình tí Để mình coi gia đình mình còn ai ngủ chưa Nếu mình ngủ hết rồi thôi để mình cho bạn vô nhà để ngủ nhờ mình Nh cho bạn rồi nhưng mà <laughs> một đi là không trở lại luôn ạ. đi vô ngủ luôn hả em ngồi ngoài hả trời nó ơi ngủ ngoài chỗ buồn ngủ em vô ngủ luôn em ngồi chơi với mấy con mèo hoang luôn khoảng chừng một một tiếng hai tiếng sau mẹ của bạn này thì có sạp ngoài chợ tinh Định bà ấy bán cho tới hai sáng bà ấy về thì thấy em ngồi hỏi phải ni không cái em nói dạ cái rồi ủa sao ngồi đây dạ tại con bỏ đi con mới gặp khoa ủa khoa đâu dạ khoa vô nhà mà khoa nói con đợi mà con không thấy khoa ra cái má, má thí mới lực đực chạy vô hỏi khoa xong rồi <laughs> lên lên thì lát sau thấy chồng chồng xuống chồng nói một câu <laughs> xin lỗi nha nãy giờ ngủ quên à, có tâm ghê nha có tâm hết sức luôn à rồi còn lần thứ tư Lần này là tụi em ngủ ở công viên Nhưng mà tại sao bạn này lại đi? Vợ em bữa đó có gọi điện cho em Nói là cũng bị ba đánh nữa Em qua em ăn ủi rồi em chở đi ăn uống Xong em kêu trở về nhà nha Rồi nhưng mà vợ em nói là bây giờ về là bị đánh nữa Thì thành ra lúc đó là không dám về ừ. Cái à, gặp hai chị em dầm vòng vòng chút xíu thì lại mưa to Rồi lúc đó cũng 11 giờ mấy 12 giờ đêm rồi mà tên túi thì chúng có mười mấy hai chục ngàn hội học sinh tụi em không có tiền cái là tụi em phải ra công viên là hai đứa ngồi tới sáng luôn thì cái lần thứ năm á là học xong lớp 12 em mới nói vợ em là bây giờ là học xong có lấy cái bằng đi rồi lần này nếu mà nói chuyện với gia đình không được ba mẹ không hiểu nữa thì à, để à, thành để dành tiền thành à, mướn cái phòng trọ ngoài ra rồi phải trọ ngoài rồi hai đứa mình đi làm kiếm tiền để sau này khi mình chứng tỏ cho ba mẹ thấy là hai đứa mình có đàng hoàng chứ không có gì để ra ngoài vài năm đi sau này gia đình sao nhìn nhận lại con người của em có nghĩa là lần thứ năm bị đánh là coi như em đi luôn đó lần thứ năm à, em không có bị đánh là chỉ ba ba em chỉ bắt đầu à, dùng lời nói nhưng mà tại à, em quyết định rồi à em bỏ bỏ đi là em chỉ muốn chứng minh cho ba em biết là em có thể tự lập được nhưng mà anh hỏi nè cái lúc đó là hai vợ chồng em hết đi học luôn à Dạ đúng mà em đã tốt dạ. nghiệp lớp 12 rồi ạ Rồi tụi em mướn phòng Dạ đúng Em mà. thì vẫn ở gia đình em mà em mướn cái phòng ờ, cho thuê ghép á gần nhà em để mà tiện qua lại Rồi tiền ở, ở đâu ra? Đâu? Cái tháng đầu tiên là mỗi ngày em tích góp cái tiền mẹ cho mỗi ngày đi học á, ăn uống á Em nhịn em không ăn uống để dành đó Để dành một tháng được 200 ờ, ngàn là ờ. đủ là cho ghép một tháng Ồ. Ờ. thì em tính cái đó một tháng đó đầu ra là hai đứa là đi làm phục vụ làm gì đó kiếm tiền rồi đắp thêm sau một năm thì em có qua nhà bạn chồng em chơi bà ngoại à, của chồng em <laughs> nó câu rất là dễ Sao thương luôn ạ nói câu gì sạch là nói là thằng khoa nó trên gì gì đó dưới gì đó trên răng dưới dép hả? à. đúng không trên răng dưới gì dép vậy mà sao mà ờ, có gì đâu mà sao con cứ theo nó hoài vậy à. cứ dính như sam luôn cứ dính hả? như sam hoài à. à thì thành ra là cũng thấy là hai đêm cả năm rồi à, thì xong hả? rồi ờ, bà ngoại mới cho phép là thôi kêu ni về đây đi ở đây ừ. giờ ngoại con nó như con cháu dâu ừ. thì kêu ừ. về đi ở đây đi ngoại lo cho rồi hai đứa lo mà ăn học rồi này tiếp rồi sau khi em về ở với bà ngoại chồng thì là như thế nào bà tạo thoải mái cho em rất nhiều không phải bà nữa mà là cả ông và cả mẹ chồng luôn ạ à. rồi bạn này có thường xuyên ngủ dạ không ạ à, khoảng thời gian đầu là em ngủ với mẹ chồng ạ à. vẫn ngủ riêng dạ vâng chồng ạ. sang chồng sang dạ vâng hả dạ. rồi tới bao lâu tới bao lâu thì thì à, tụi em mới chính thức chính là lấy nhau được cho phép ngủ chung ạ à, là khoảng à, sau 5 năm ạ à. lúc đó mẹ chồng và cả bà ngoại thì cho phép à sao dạ, lúc đó mình vâng. không làm đám cưới luôn mà để tới tới mãi sau này là mới cưới có mấy sao thành tại là gia đình bên kia vẫn chưa chịu mà chị nhưng mà lúc mà em về ở bên nhà thành là bên ba mẹ em có biết không dạ em nghĩ là họ biết nhưng mà lúc đó là biết em rồi. né em không dạ. có gặp họ tại em hơi hơi sợ em cũng không biết phải đối mặt với ba với mẹ như thế nào tại ừ. em đã mang tiếng là con gái bỏ đi rồi ừ. mà bỏ đi theo trai nữa hả ừ. nhưng mà rồi tới lúc mà tụi em cưới là mới đây đúng không dạ, là đúng được rồi. thì lúc đó là ba mẹ đã đồng ý chưa à tụi em đăng ký kết hôn là ba mẹ đã đồng ý rồi mà bây giờ bên phía gia đình em rất là thương chồng em và thương hơn cả em luôn ạ nhưng mà bây giờ thì ba mẹ em đã tha lỗi cho em chưa dạ rồi hả tha là mấy năm rồi cũng được là 5 năm hơn ạ là đã tha thứ từ cái 5 năm hơn đó dạ, có nghĩa là ba mẹ em á là giận em trong vòng khoảng 5 năm dạ đúng ạ không nhìn mặt con gái không không nhìn mặt gái và con gái cũng không lội ngược dòng trở về luôn À, em rất sợ mà em lại không dám về em chỉ lén về chạy về em thăm với em, em bỏ em chạy đi lại à. sợ ba đánh đòn chỉ sợ ba bắt em lại tại vì em thuộc dạng em thích tự lập em không có muốn bị quản thúc nữa hả tại em đã đủ tuổi rồi 18 tuổi là em có thể tự lo cho bản thân em được hả ừ. bây giờ chị chỉ hỏi em vậy thôi em em có em bé chưa Dạ tụi em vẫn chưa có em bé Thế ví dụ sau này mà tụi em có em bé Rồi con em nó lớn lên nó cũng y như em vậy đó Thì ví dụ như lúc đó con gái em không gặp được một người chồng như em Tốt như đó. em mà gặp một cái thanh niên mà không ra gì cả Và chỉ gọi là xâm phạm con gái em xong rồi là nó bỏ Thì em nghĩ thế nào? Ở đây chị muốn nói vấn đề là rất may mắn cho em em gặp được chồng em với lại gia đình chồng em dạ vâng ạ cái xác suất đó là vô cùng thấp không phải là ai cũng sẽ gặp được những hoàn cảnh như vậy cho nên là em xếp vào loại may mắn nhưng chưa chắc gì con em nó đã may mắn như vậy nếu như có chuyện gì xảy ra ở đây chị muốn nói là cái việc làm của em chưa đúng dạ. hiểu chưa dạ, rồi. tại vì rõ ràng 5 năm rồi ba mẹ đã thay đổi về cái suy nghĩ là đã tha thứ cho em thì có nghĩa là ở đây là ba mẹ chỉ sợ em gặp trường hợp như chị vừa nói ra dạ đúng ạ đúng không nào dạ đúng cho nên á ở đây nếu mà về phía chị chị sẽ không khuyến khích cái việc này dạ và em sau này cũng vậy nếu em có một đứa con gái đừng có nói là ờ sau này con gặp cái gì thì con phải tự chịu trách nhiệm không có không được như vậy tuy nhiên chưa hẳn là ba làm đã đúng bởi vì sao cái cách làm của ba hơi bị cứng nhắc quá dạ. thành ra là làm cho em sợ ba mà em không dám chia sẻ nhiều đúng không thì ở đây á vân chị muốn nói là với trường hợp của hai bạn này thì là nếu như các bậc cha mẹ mà gặp hoàn cảnh tương tự như vậy hoặc các bạn nào gặp gặp hoàn cảnh tương tự như vậy chúng ta phải hết sức bình tĩnh cha mẹ con cái phải hiểu nhau để mà có thể bảo vệ được con mình một cách tối đa cái đó là cái điều kêu gọi bây giờ cho nên vân nghĩ vậy đi hai vợ chồng nên có một lời nói với cha mẹ vợ dạ có em thì là em cảm ơn gia đình nhà chồng là quá rồi thực ra chị cũng quá ngưỡng mộ gia đình chồng em nhưng mà riêng hai đứa em phải nói một lời gì đó với à, cha mẹ, ba mẹ vợ. vợ nhất là ba dạ có. con không biết phải nói như nào nhưng mà thông qua chương trình này mục đích của con là muốn xin lỗi ba với mẹ hả cảm ơn phía gia đình chồng con cảm ơn tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho con với chồng <laughs> để có cơ hội để nói ra những gì mà tụi con đã chất chứa tới 10 năm mà tụi con không dám nói tụi con thương ba mẹ nhiều lắm ạ à. con thương rất là nhiều luôn nhiều lúc con con nhìn ba với mẹ ngủ con cũng muốn ôm ba mẹ giống mấy đứa em vậy đó nhưng mà con lại cười thôi nhiều lúc con muốn hỏi ba ba bệnh gì ba đau cái gì không nhưng mà con lại không dám nói nhưng mà con cố gắng cố gắng con sẽ kiếm kiếm thật nhiều tiền hoặc phát triển cái tài chính của mình lên để có thể lo cho ba với mẹ và thay cho mấy đứa em nữa à. và cả gia đình làm rạng rỡ gia đình luôn hả con xin cảm ơn hả con thưa với à, ba mẹ dạ thông qua chương trình này con cũng muốn nói với ba mẹ một điều con không phải là như những người là ba đã nhìn nhận con không có bộc bột như lúc trước à, từ khi mà quen con gái của ba đi á con chín chắn nhiều con một lòng một dạ với lại con của gái của ba chắc chắn từ đây tới tới sau này nữa thì mong ba yên tâm thế đó thì ờ, trong khoảng 10 năm nay không phải là một thời gian ngắn thì con nghĩ chắc ba cũng nhìn nhận và con ngửa con thì do đó thì ờ, ba cũng đã tha lỗi cho con con thấy ba đã chấp nhận con rất là nhiều con cảm ơn ba và mẹ nhiều con họ cười mà tôi muốn khóc à, tụi em lên đây là mục đích là cái nhất là quan trọng là xin lỗi ba mẹ cảm ơn tất cả mọi người tạo điều kiện cho tụi em được quen với nhau và tới với nhau ạ à. để hai là tụi em muốn kỷ niệm lại 10 năm tình sử ạ à. dù có thứ thốn nhiều thứ nhưng tụi em vẫn cố gắng nắm tay nhau để vượt qua điều đó cái nắm tay của em với chồng em là anh cũng đồng cảm được cái điều mà em vừa nói nhưng mà những đây thì anh nghĩ là em cũng nên nói một điều gì đó với bên mẹ chồng em bà ngoại người bà ngoại với còn mẹ không? với mẹ thúy của em đúng dạ không dạ vâng ạ bởi con cảm ơn bà rất là nhiều dù bà đã không còn ở trên đời ạ và cả ông ngoại nữa ông ngoại là người luôn dạy cho con nhiều thứ ờ, và cả má thúy nữa má thương con lắm với con lần đầu tiên con cảm động lắm tại vì trước giờ con chưa được ôm ôm mẹ con nhưng mà con đã được ôm má thúy nên con cảm nhận được cái tình mẹ giữa mẹ chồng và nàng dâu thật sự con con rất là ngưỡng mộ má thí hả chị nghĩ rằng sau đây là ba mẹ xem em sẽ hiểu được tấm lòng của con gái dạ hồi nãy quyên có nói là quyên chưa bao giờ em ôm mẹ em và ba em á thì sau chương trình này nên ù chạy về đó, nhà chạy về nhà một cái đúng rồi ôm bởi vì đó là một cái vòng tay hạnh phúc phải không bây giờ bây giờ sau chương trình này chạy về ôm má thúy một cái đó không xong xuôi lo hai cho chồng má chạy thí. về ừ. ôm lo cho ôm má thí ba mẹ vợ cái đúng, đúng chưa được, được không rồi. Dạ, dạ, dạ. rồi chúc cho hai em lúc hạnh phúc, nào hạnh phúc. cũng tươi ừ. cười hạnh phúc dù có dông bão cỡ nào cũng vượt qua hết nghe hạnh phúc và giàu sang <laughs>